bạn sẽ được tặng danh mục cổ phiếu nếu bạn sở hữu khóa học VSA. Bạn sẽ được tặng khóa học VSA nếu sở hữu khóa học đầu tư như một nhà vô địch. À, vì sao bạn cần phải có kiến thức thì bạn mới có thể sử dụng danh mục được. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ quý các bạn là cách sử dụng cái công cụ kỹ thuật VSA cho việc đầu tư và áp dụng vào những cổ phiếu của bạn đang theo dõi trên thị trường. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng công cụ viết A. Các bạn biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường khi mà ứng dụng công cụ kỹ thuật vào thì có lúc đúng lúc sai. Ở đâu là nguyên nhân ạ? À? Bởi vì nguyên nhân lớn nhất là chúng ta không xác định được cái trend hay là cái xu hướng thực của cái cổ phiếu mà chúng ta đang mua vào. Và khi mà chúng ta xác định sai cái trend dẫn đến là chúng ta sẽ bị thất bại và một số các anh chị em bắt đáy mua cổ phiếu thì thực sự là không biết đáy nó nằm ở đâu dẫn đến là cái việc mà chúng ta mua chúng ta sẽ bị hoảng loạn và chúng ta sẽ rất mất rất nhiều tiền uh, sức lực công sức và uh, thực sự là ảnh hưởng đến rất nhiều sức khỏe với chúng ta và ở đây tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn uh, một cái công thức này có lẽ các bạn cũng đã biết rồi thì cái việc mà thị trường của chúng ta đang trong quá trình giảm sâu và một cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn bán tháo việc cái thị trường của chúng ta sau cái giai đoạn bán tháo, bán tháo này là có sự hồi phục và cái hồi phục này nó diễn diễn ra bao lâu và những cái cổ phiếu nào mà chúng ta có thể mua được hoặc là chúng ta có thể có kế hoạch tham gia vào thị trường trong giai đoạn này bởi vì một cái xu hướng của thị trường nó không phải là ngày một ngày hai và bạn cần phải nắm rõ được từng giai đoạn của nó biến động ra sao từng giai đoạn của nó tích lũy phân phối như nào chẳng hạn với cái giai đoạn tích lũy hay là chúng ta gọi là khi mà thị trường chung giảm mạnh thì cái giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn tích lũy của thị trường chung hay là các cổ phiếu mà đặc biệt là các cổ phiếu blue chip nó sẽ có những giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C, giai đoạn D và giai đoạn E như nào mỗi giai đoạn này cái hành vi giá của nó ra sao à, tuy nhiên thì để các bạn nắm rõ được cái toàn bộ hành vi giá của những giai đoạn này thì thực sự kiến thức nó là khá là nhiều nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách chọn cổ phiếu ở cái giai đoạn A này làm sao cho hợp lý để các bạn có thể là kiếm được tiền sau những cái quá trình hồi phục mà các bạn như này mà các bạn bị bỏ qua ok chưa và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là ở ờ, trước mặt tôi đó là chỉ báo của VN30 Thực ra chỉ báo của VN20 hoặc là chỉ báo của VN Index chúng ta thấy rằng nó có sự đồng thuận với nhau. À, và tôi sẽ phân tích về cái chỉ số VN30. Và ở đây nếu mà chúng ta muốn phân tích một cái chỉ số thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích về gì ạ? Phân tích về VSA thì trong quá trình mà giảm như này, trong VSA thì chúng ta thấy rằng đây là một quá trình gì ạ? Giảm quá bán rất là mạnh hay chúng ta gọi là vùng SC, vùng SC và những cái đợt hồi phục này AR hồi phục này thì liệu có còn cơ hội nào cho các cổ phiếu tiếp theo với nhà đầu tư đã bị bỏ qua cái phiên bùng nổ theo đà trước đó hay không ạ? Câu hỏi đó là câu hỏi mà có rất nhiều người đặt ra với tôi. Và tôi biết nói các bạn nói là sau khi bạn phân tích cái thị trường chung này thì các bạn cần phải nắm rõ là cái điều gì giúp cho thị trường chung của chúng ta hồi phục và có thể đi xa hơn nữa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái điểm hỗ trợ mạnh thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái điểm uh, hỗ trợ kháng cự đó là hỗ trợ kháng cự lớn nhất trong biểu đồ tuần ở trong cái trường hợp này thì tôi sẽ không sử dụng biểu đồ tháng bởi vì chúng ta chỉ cần dùng biểu đồ tuần là đủ vì sao chúng ta lại cần phải dùng biểu đồ tuần bởi vì á, nếu mà các nhà tạo lập hay là các big boy bao giờ họ cũng cần phải tích lũy tham gia mua cổ phiếu trong thời gian rất dài nên nếu mà bạn đầu tư bạn cần phải nắm rõ là dòng tiền của các tổ chức ở ờ, trong tháng vừa qua mua như nào, trong tuần vừa qua mua như nào thì lúc đó bạn có biết được cái xu hướng tiếp theo hay là tiếp diễn của thị trường nó ra sao. Thì trước khi mà bạn nhìn cái biểu đồ tuần thì điều đầu tiên chúng ta cần phải à, nắm được đó là chúng ta sẽ tìm như ra những cái điểm gọi là điểm kháng cự và hỗ trợ. Thì trong cái biểu đồ này thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta đang có những cái điểm kháng cự rất là mạnh và hỗ trợ cũng là rất lớn thì ở đây chúng ta gọi là điểm kháng cự thì chúng ta có một cái vùng ở phía trên này, này chúng ta nhìn này đây là chúng ta lấy cái điểm thấp nhất của đợt giảm khi mà gãy kênh này đây chúng ta gọi là điểm thấp nhất ạ cả một cái vùng như này đây chúng ta nhìn đây là một cả vùng chúng ta phải hiểu đây là một cái vùng đây là vùng cả một cái vùng này chúng ta là vùng kháng cự cái đường này không được rõ lắm đây chúng ta sẽ lấy đây là vùng kháng cự và chúng ta lấy một cái đường, đường màu đỏ ấy, cho nó dễ đây đây là cái đường kháng cự chúng ta thấy không ạ khi mà cái đường kháng cự tức là cái vùng này này là để cái cổ phiếu hoặc là để đi lên vượt qua cái vùng này là 900 thực sự là rất là khó khăn bởi vì người ta đã bị kẹt quá ở đây và phần thứ hai là chúng ta sẽ xem là cái vùng hỗ trợ cái này là cái mà cái phần quan trọng nhất mà chúng ta cần phải nắm rõ được tại vì đây tôi tôi muốn kể chi tiết để cho những ai mới tham gia thị trường kể cả những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ cần phải vẽ cái đường này trước ạ đó là vùng hỗ trợ đúng không ạ, đây là cái vùng hỗ trợ khi mà cái vùng hỗ trợ này để chúng ta xem là cái độ an toàn của chúng ta khi mà chúng ta mua ở trong cái giai đoạn này như nào vì sao chúng ta lại cần phải nắm được nó bởi vì chúng ta cần phải là nếu mà trong trường hợp mà thị trường có giảm thì những cái vùng hỗ trợ này này nó sẽ có độ an toàn cao hay thấp đây là cái mà chúng ta cần lưu ý và đây là cả một vùng chúng ta sẽ lấy điểm <clears throat> hay đáy thấp nhất của nó đẹp. và sau đó thì bạn tiếp theo đó là gì ạ bạn sẽ kẻ một cái đường trend line à, đường trend line ở đây nếu mà xu hướng đi xuống thì bạn chỉ à, tìm những cái điểm cao nhất cao nhất của cái tuần mà bạn à, theo dõi ở đây thì đây là hai tuần cao nhất thì bạn sẽ kẻ một cái đường trend line ở đây ạ đây là đường trend line trong cái biểu đồ tuần các bạn thấy chưa đây là biểu đồ tuần đây là đường trên line thì bạn biết rằng là đây là trend line đi xuống thì xu hướng của tuần hiện tại là của VN30 vẫn đang đi xuống các bạn nhớ không ạ VN50 xu hướng của tuần vẫn đang đi xuống và bây giờ chúng ta xem là cái xu hướng của ngày ra sao ạ thì nếu bạn muốn xem xu hướng của ngày ra sao thì bạn biết rằng nếu để cho cái xu hướng của ngày mà uh, bắt đầu đi lên tạo ra xu hướng của tuần tăng thì chúng ta biết rằng giá của nó phải vượt qua cái cái đường này đây giá nó phải vượt qua cái đường này và chúng ta biết rằng là chúng ta vẽ một cái đường xu hướng của ngày để chúng ta biết rằng là xu hướng của ngày nó bắt đầu diễn ra như nào trong chu kỳ ngắn thì à, việc mà xu hướng của ngày chuyển sang xu hướng tuần thì chúng ta biết rằng giá và cổ phiếu của chúng ta phải vượt qua cái đường chen này trên line này đúng không ạ và ở đây các bạn sẽ biết rằng là nếu mà chúng ta sẽ vẽ cái đường xu hướng của ngày trong ngắn hạn thì các bạn cũng thấy là bạn chỉ cần nối các đỉnh ngắn hạn đấy ạ đây khi mà các bạn nối các đỉnh ngắn hạn của ngày vào thì các bạn sẽ thấy rằng đây là nó sẽ vượt tức là từ cái xu hướng giảm của ngày thì bắt đầu nó có xu hướng vượt của ngày bắt đầu tăng trong ngắn hạn nhưng tuy nhiên thì xu hướng của tuần vẫn đang xuống giảm bởi vì nó vẫn đang trong một cái trend giảm giá vậy xu hướng ngày thì nó là xu hướng gì ạ tăng và xuống tuần thì nó là xuống giảm vậy nếu mà khi mà chúng ta mua cổ phiếu mà chúng ta ở cái dạng xu hướng ngày tăng xuống tuần vẫn đang xuống giảm thì cái việc mà chúng ta đầu tư chắc chắn là chúng ta phải đầu tư trong ngắn hạn tại vì việc mà chúng ta đầu tư trong trung hạn và dài hạn thì không thể đầu tư được bởi vì xuống tuần vẫn đang là trong quá trình giảm khá mạnh nên cái việc mà chúng ta đưa ra quyết định sẽ rằng là chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn thôi đây là cách công cụ đầu tiên các bạn có thể sử dụng được ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng công cụ đó là những cái công cụ SMA SMA thì chúng ta chỉ cần quan tâm đó là cái đường SMA 200 hướng lên, SMA 50 nằm trên SMA 200 và SMA 50 phải nằm trên SMA 150 và đường giá ít nhất nó phải nằm trên SMA 50. Và hiện tại thì các bạn thấy là đường giá nó vẫn đang là nằm dưới cái đường SMA 50 nên ở đây chúng ta thấy là cái xu hướng ngắn hạn nó vẫn chưa phải xác định rõ ràng lắm và nó chỉ đây là một cái quá trình hồi đó đây là quá trình hồi thôi nên cái chiến lược đầu tư của chúng ta ở đây đó là chúng ta đầu tư sắm hồi bởi vì nếu mà chúng ta xét về cái chúng ta xét về cái biểu đồ của VSA thì chúng ta biết rằng quá trình hồi này nó sẽ hình thành gọi là vùng AR đúng không vùng AR khi mà chúng ta biết rằng vùng AR thì khả năng nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh nữa để rũ bỏ uh, trong những đợt tiếp theo Tuy nhiên thì việc mà chúng ta vẫn có cơ hội để tận dụng những cái sóng ngắn này để chúng ta mua cổ phiếu à, đó là cái cách mà chúng ta vẫn có thể kiếm được 15 đến 20% trong những đợt hồi phục như này và chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một số tiền cũng khá là đáng kể khi mà chúng ta đầu tư vào nên ở đây Dũng có thể nói với các bạn như này ạ thứ nhất là chúng ta thấy là phía trên là có cái vùng kháng cự là khá mạnh đúng không trên biểu đồ tuần chúng ta cũng thấy là à, đây là cái vùng kháng cự khá mạnh ở dưới thì chúng ta cũng thấy là cái vùng hỗ trợ cũng rất mạnh và việc mà chúng ta mua ở trong cái khung này thì uh, khi mà cổ phiếu của chúng ta bắt đầu nó lên một đoạn thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái độ rủi ro ở trong đoạn này nó cũng không quá lớn bởi vì rõ ràng từ cái điểm hỗ trợ này đến cái điểm mà cổ thị trường chúng ta đang ở đây nó cũng là tương đối ngắn à, tiếp theo thì chúng ta cũng thấy rằng là từ cái giai đoạn mà từ ngắn hạn chuyển sang trung hạn theo cái biểu đồ tuần thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó còn rất nhiều thời gian tại vì để vượt qua cái kênh uh, chen đi xuống này thì nó cần rất nhiều thời gian nên cái chiến lược đầu tư ở đây nếu các bạn quan sát thì đó là chính là chiến lược đầu tư ngắn hạn hoặc nếu các bạn nhìn về tổng thể về gì ạ về cái biểu đồ của trong VSA thì các bạn sẽ thấy là đây nó là một quá trình hồi gọi là hồi tự động thôi nên chính vì vậy chúng ta tận dụng cái cơ hội này để chúng ta đầu tư chứ không phải là chúng ta đầu tư dài hạn ok chưa ạ và chúng ta tận dụng đầu tư trong một cái xu hình ngắn hạn vậy việc mà chúng ta quan sát biểu đồ ngày thì chúng ta cũng sẽ thấy được là trước mắt trong biểu đồ ngày thì chúng ta cũng thấy là đây là một cái vùng vùng gì ạ đây là cái vùng kháng cự khá mạnh được chưa đây là vùng khá mạnh với khối lượng và giá ở đây có sự giao động và khối lượng rất lớn à, kháng cự thì các bạn phải biết rằng là nó liên quan đến khối lượng tất cả kháng cự nó phải liên quan khối lượng giá thì nếu các bạn chỉ quan tâm đến giá thì bạn không thể đo lường được cái kháng cự này mạnh hay yếu vấn đề thứ hai các bạn biết rằng là nếu cái vùng kháng cự này dù nó mạnh hay là yếu thì các bạn phải cần phải quan tâm cái cái cái quá trình mà tích lũy bên phải này bởi vì khi mà cổ phiếu bắt đầu đi lên hay thì trường chung bắt đầu đi lên đến vùng kháng cự này này thì việc mà nó tạo ra những động lực khối lượng lớn đây là cái điều mà chúng ta thấy là cực kỳ quan trọng nó cho chúng ta thấy một cái lượng tiền à, rất lớn tham gia vào thị trường nó đang chiến thắng thị trường việc thứ hai nữa chúng ta thấy là việc mà cái sự giao động ở trong những đoạn này với những cái biên độ rất là nhỏ rất là nhỏ cái thì chúng ta thấy rằng là việc mà biên độ nhỏ nó chứng tỏ là à, cái lượng cổ phiếu được hấp thụ khá là mạnh tức là nó có một cái dòng tiền khá mạnh tham gia vào nên cái sự mà Ờ, thu gom rất là nhanh nhạy ở trong đoạn này khi mà có một lượng khối lượng cũng bán ra khá lớn nhưng cái sự biến động biên độ nhỏ nó chứng tỏ là nó đã có sự thu gom rất lớn của những cái dòng tiền lớn tham gia vào đấy là các bạn cần phải hiểu rõ là ờ, cái biến động này nó rất quan trọng trong việc để chúng ta xác định dòng tiền có tham gia mà mạnh hay không tuy rằng cái kháng cự này nếu mà nó có có lớn chăng nữa thì việc mà để bạn biết rõ được cái vùng này ờ, nhà đầu tư bị kẹt hay là tham gia vào lớn hay không thì chúng ta phải quan sát là cái vùng này khối lượng lớn hay nhỏ nếu khối lượng lớn và biến động lớn biến động mạnh ấy, thì nó mang tính chất là phân phối và khả năng thị trường sẽ có những đợt giảm mạnh còn nếu mà khối lượng nhỏ và nó có những đợt điều chỉnh nhỏ thì là tốt hoặc là nếu khối lượng mà nó ở mức uh, lớn nhưng nếu mà cái biến động của nó vẫn là chúng ta thấy là trong một biên độ hẹp thì nó cũng cho chúng ta thấy là khi mà lượng cung bán ra bao nhiêu thì đã có một cái lượng cầu hấp thụ uh, tương đối lớn nên cái việc mà chúng ta xác định được là uh, cái khả năng cái chu kỳ tiếp theo của một cái sóng ngắn có thể diễn ra hoặc là tiếp diễn trong thời gian tới là có cơ sở đầu tiên là các bạn cần phải nắm rõ được và các bạn cũng thấy ở đây đó là cổ phiếu đầu tiên tôi muốn nói các bạn đó là cổ phiếu ACB à, ờ, có rất nhiều người hỏi là ACB thì ở vùng này là chúng ta có thể mua được uh, uh, không ạ thì các bạn biết rằng là nếu nói về đầu tư thì bao giờ chúng ta cũng phải xem là ở một cái chu kỳ đó là chu kỳ chung và dài hạn thì rõ ràng ở một cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây chúng ta biết rằng nếu mà cổ phiếu có hồi lên ở phía trên này thì chúng ta thấy là cái thời gian để nó tích lũy trong cái vùng đây chúng ta nhìn đấy thời gian để tích lũy trong cái biểu đồ tuần đây chúng ta nhìn chúng ta phải nhìn tinh tế một chút ạ đó là biểu đồ tuần tức là cái biểu đồ tuần thời gian để quá trình tích lũy trong biểu đồ tuần này rõ ràng là nó khá là dài và vùng kháng cự này nó là khá lớn đây chúng ta nhìn này vùng kháng cự này nó là khá lớn nó có độ dày và khối lượng rất lớn thời gian khá dài đấy là điều đầu tiên các bạn cần nắm rõ và nếu các bạn tiếp theo các bạn lấy là cái vùng hỗ trợ ở vùng dưới này thì thực ra nó cũng khá mỏng các bạn nhớ không ạ nhìn thấy là nó chỉ là một cái quá trình kéo lên nó khá mỏng nên vùng hỗ trợ này có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào khi mà chúng ta thấy là phía trên thì là rất là dày phía dưới là rất là mỏng nên việc mà chúng ta đầu tư trong giai đoạn này mà chúng ta đầu tư về mang tính chất là chung và dài hạn thì giữa cái tỷ lệ à, lợi nhuận và rủi ro thì rõ ràng là chúng ta thấy là lợi nhuận thì ít bởi vì cái xu hướng lên đến đây là rất ngắn và rủi ro của chúng ta là rất cao nên với cái việc mà ai đó nói là cổ phiếu này tốt hay là mua bán ở trong loại này đầu tư tích lũy dài ấy, thì các bạn ờ, theo quan điểm của DVD dù là các bạn à, đầu tư giá trị chăng nữa thì các bạn cũng không nên mua ở vùng này nếu mà các bạn muốn đầu tư giá trị bởi vì thứ nhất là các bạn có thể đợi chờ khi mà cổ phiếu bắt đầu tích lũy giống ở giai đoạn mà tăng tốc đấy chẳng hạn thế tích lũy ở cái giai đoạn tăng tốc này trước khi tích lũy đủ thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ lên thì thay vì các bạn mua sớm mua ở đây thì các bạn sẽ thấy là các bạn mất chi phí cơ hội và thậm chí là cổ phiếu của bạn sẽ giảm thì bạn đợi cho quá trình mà tích lũy đủ trước khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng và các bạn biết rằng là ở đây thì có một cái mà các bạn lưu ý này ở ờ, khi mà các bạn biết rằng là kháng cự và hỗ trợ nó nằm trong cái uh, biên độ này và các bạn có một cái ờ, đường trên line thứ hai đó là các bạn xem một cái xu hướng của tuần nó đang như tích cực hay tiêu cực thì bạn nối cái đỉnh cao nhất của nó hai cái đỉnh cao nhất của nó thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái đường uh, xu hướng theo đây là gì ạ theo tuần vẫn đang là xuống giảm tức là thị trường của chúng ta theo tuần vẫn đang xuống giảm thì đây là các bạn nhìn thấy là xu hướng tuần vậy xu hướng này của cổ phiếu thì ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là từ cái xu hướng này để bao giờ nó sẽ bước sang xu hướng tuần mạnh hơn thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta quan sát cái xu hướng này thì chúng ta đã thấy là ở trong này thì nó có hai cái vùng hỗ trợ và kháng cự thì thứ nhất là hỗ trợ gần nhất nó là chính là cái hỗ trợ ở phần dưới này các bạn nhìn thấy không ạ đây là cái vùng hỗ trợ ở vùng dưới này đây là cái vùng hỗ trợ và thực tế đây cũng là chính là cái điểm hỗ trợ của nó bạn nhớ nhá đây là những điểm hỗ trợ và tận và cái điểm này cũng là cái vùng hỗ trợ khi mà nó đã vượt qua ở phía trên rồi ạ đây là cái vùng hỗ trợ chúng ta đã có hai vùng hỗ trợ hỗ trợ thứ nhất là hỗ trợ ở đáy sâu nhất của nó và hỗ trợ thứ hai là cái vùng hỗ trợ mà khi mà cổ phiếu chúng ta đã vượt qua ờ, đã vượt qua phía trên này và tạo ra cái vùng hỗ trợ thứ hai những cái điều đó nó không quan trọng bằng cái việc mà chúng ta đã nhìn thấy là cái cổ phiếu chúng ta đã có kháng cự phía trên và hỗ trợ mạnh ở phía dưới đó là cái đường ở dưới đấy ạ thì chúng ta thấy là cái xu hướng mà cổ phiếu lên để tăng mạnh ấy, ở trong đoạn này nó không nhiều chúng ta nhớ nhá nó không nhiều và chúng ta biết rằng là cổ phiếu chúng ta đang nằm ở ở giữa đấy đang nằm ở giữa đây ở ờ, cho dù là khi bạn uh, có có sự xác nhận vào cổ phiếu này trong những cái phiên tiếp theo chẳng hạn như là bạn biết rằng là đây là vùng kháng cự đây phía trên này là vùng kháng cự và sau khi cổ phiếu tiếp giáp đến vùng kháng cự này thì nó có quá trình tích lũy để test lại kiểm tra cung cầu thì với quá trình test lại kiểm tra cung cầu đây các bạn nhìn này đây quá trình test lại với khối lượng lớn như này là tích cực thì trong quá trình test lại hay chúng ta gọi là quá trình giảm ở đây nếu chúng ta nhìn ở đây là có phiên test à, đặc điểm của test đó là quá trình kéo giảm rất mạnh sau đó hồi phục với khối lượng thấp như này đó là tích cực các bạn nhớ nha đây là cái quá trình cực kỳ tích cực với cổ phiếu này trong chúng ta gọi là trong một cái mẫu hình vai đầu vai ngược và ở đây các bạn biết là trong mẫu hình vai đầu vai ngược với cái lượng cổ phiếu ở đây do người ta bị kẹt người ta bán ra và cái lượng cung ra ở phần đáy nếu người ta đã mua một số nhà đầu tư đã mua ở đây và họ chốt lời thì việc mà nó đã có những quá trình rũ bỏ khối lượng cạn kiệt ở đây đó là cái yếu tố tích cực uh, cho chúng ta uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta cần phải đợi một cái điều kiện nữa đó là gì ạ đó là cái sự xác nhận ở đây khi mà nó không xác nhận đây trước khi mà nó tăng tốc đây là có sự tăng tốc trước khi cái sự xác nhận ở đây tăng tốc à, ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu các bạn gọi là đầu tư về gì ạ đầu tư ở cái đoạn trước thì các bạn sử dụng cái đường chen line theo ngày đó là gì ạ các bạn chỉ cần nối các đỉnh theo ngày gần đây nhất là từ đây là cái đỉnh gần đây nhất thì các bạn nối vào thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là cái đường chen line và khi nó cắt lên ạ cắt lên theo ngày đây khi nó cắt lên theo ngày đây thì chúng ta thấy là thường nó cắt lên thì nó sẽ có quá trình test lại cái đường chen line này trước khi bứt phá đấy là chúng ta gọi là sử dụng chen line nhưng tuy nhiên thì uh, nhiều lúc là chúng ta sử dụng chen line trong cái việc phân tích này nó chỉ là định hướng để chúng ta nhìn rõ hơn về xu hướng thôi các bạn cần phải hiểu rõ hơn về là sau quá trình bứt phá đi lên cái điều kiện đầu tiên là khối lượng ở đây nó phải lớn đầu tiên là phải lớn cái điều kiện thứ hai là các bạn lấy trong quá trình test này này đấy, quá trình test này kiểm tra lại thì khối lượng nó phải cạn kiệt và lúc đấy sự xác nhận các bạn mua nó có độ an toàn cao hơn bởi vì lúc này thứ nhất là chúng ta thấy là đây nó chính là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh cho cổ phiếu này đây chính là hỗ trợ luôn và thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta mua ở đây tuy rằng là cổ phiếu có thể vượt thoát lên cái vừa cái đường đứa đây là cái chúng ta là một cái đường uh, chuyển sang xu hướng uh, tuần xuống tuần bắt đầu tăng tuy nhiên để xu hướng tuần có tăng đi chăng nữa thì bạn biết rằng là ở phía trên này là kháng cự rất mạnh chúng ta phải nói là kháng cự rất mạnh nên chính vì vậy thì chúng ta cũng chỉ uh, ăn được một đoạn tức là cái cái thời gian để chúng ta kiếm lợi nhuận trong cái cổ phiếu này nó chỉ rất ngắn và với việc mà chúng ta đầu tư những dạng cổ phiếu này thì chúng ta vẫn có cơ hội để đầu tư nhưng rõ ràng phía trên này là một cái vùng mà chúng ta gọi là kháng cự khá mạnh đúng không kháng cự khá mạnh và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cần phải bán sớm khi mà ờ, khi mà cổ phiếu đã đi vào sâu trong này đấy chúng ta đi vào sâu trong này tại vì cái áp lực bán ra chốt lời là khá lớn bởi vì có quá nhiều người ta bị thua lỗ hơn đấy nên chúng ta nên nhớ là việc mà đầu tư chung và dài hạn trong cái cổ phiếu này với việc mà xác định ở đây với cái việc mà đầu tư ở thời điểm này là tương đối là là là ờ, rủi ro phải nói là rủi ro nhưng nếu mà chúng ta sử dụng những cái đòn ngắn hạn để chúng ta mua trong cái sự xác nhận đây thì chúng ta vẫn có thể đạt được 10 đến 15 phần trăm trong cái thời gian rất ngắn này đây là cách thức mà chúng ta có thể lựa chọn cổ phiếu gì ạ ACB à, chúng ta sẽ có thêm các cổ phiếu gì ạ cổ phiếu CDG các bạn biết rằng CDG thì ờ, nếu nhìn ở đây thì chúng ta cũng xem xét là biểu đồ tuần à, khi mà các bạn quan sát theo dõi thì bao giờ các bạn cũng cần phải để ý một chút đó là những cái vùng kháng cự hỗ trợ tại vì đầu tư quan trọng nhất là vùng kháng cự hỗ trợ mà bạn không biết kháng cự hỗ trợ ở đâu thì các bạn sẽ thấy rằng cái độ rủi ro rất cao không phải là các bạn thấy cổ phiếu rẻ các bạn mua vào cái điều đầu tiên nếu trong VSA thì các bạn nên đo lường đó là những cái quá trình giảm đấy ạ nhưng quá trình giảm đây khối lượng ở đây làm sao rất là so với những đoạn trước thì nó khá là nhỏ đúng không ạ tức là khá, khá nhỏ và khối lượng giảm ở đây thì chúng ta cũng thấy là nó cũng đã uh, so cái sự chênh lệch ở đây không nhiều lắm thì chứng tỏ là đây nó cũng là đáy ở đâu đây rồi tại vì chúng ta xem biểu đồ tuần nếu cùng ở mức giảm giống nhau mà khối lượng ở vùng này nó cao hơn thường nó sẽ có quá trình giảm tiếp tuy nhiên thì chúng ta sẽ uh, chia sẻ luôn về cái uh, biểu đồ về gì ạ biểu đồ về biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là cái xu hướng của tuần hiện tại nó đang vẫn là xu hướng giảm chúng ta nhìn lại xu hướng giảm ở cách mà chúng ta thấy rằng chúng ta nối các chen của các điểm cao nhất của tuần thì chúng ta thấy là cái xu hướng giảm vẫn đang giảm khá mạnh đấy đây chúng ta nhìn ạ đây là những quá trình giảm và đây chúng ta nối tại vì giá nó đang nằm ở dưới đây chúng ta nhìn ạ đây là trong biểu tuần thì giá nó vẫn đang nằm ở nối hai cái tuần này chưa kết thúc ạ. hiện tại tuần này chưa kết thúc nhưng rõ ràng nếu mà nối đỉnh cao nhất của nó thì uh, xu hướng giảm vẫn đang hiện hữu đấy là chúng ta cần phải lưu ý à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư thì cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được điểm kháng cự hỗ trợ ở đâu chứ không phải là các bạn mua là các bạn thấy rằng là um, các bạn cứ mua vì ai đó nói cổ phiếu tốt ở trên thị trường thì tôi thấy là mọi người cứ dùng cái cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm thì không biết là tốt kiểu gì ạ không biết là tốt kiểu gì ạ việc mà tốt ở đây nó là các bạn đầu tư thì các bạn biết phải tốt nó phải lên giá hay là tốt nó xuống giá chứ còn nếu mà tốt chung chung thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro phía trên ở đây chúng ta là có một cái gì ạ một cái vùng kháng cự rất là gần đấy vùng kháng cự rất lần và việc và thứ hai nữa chúng ta có là một cái giải kháng cự tương đối là dày và gần đấy ạ thì việc mà kháng cự dày và gần ở đây thì thực sự cái áp lực mà chúng ta thấy là để chúng ta có lợi nhuận lợi nhuận trong cái cổ phiếu này so với cổ phiếu ACB thì rõ ràng cổ phiếu này sẽ ít hơn rất nhiều và phía trên này thì chúng ta cũng thấy là cổ phiếu này cũng có một cái vùng kháng cự rất là dày phía trên này nữa đấy là trong biểu đồ tuần để chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta đo đạt giữa cái sự kháng cự và hỗ trợ thì rõ ràng cái vùng kháng cự ở phía trên nó quá dày và nó lại tương đối là dài chứng tỏ là một cái lượng nhà đầu tư đã bị kẹt ở đây khá lớn Đây là góc độ về xu hướng thì chúng ta thấy là xu hướng tuần vẫn đang là xu hướng giảm kháng cự thì kháng cự ở rất là gần nên chính vì vậy mà chúng ta đầu tư mang tính chất là đầu tư dài hạn thì có lẽ là chúng ta sẽ thực sự là là chung dài hạn là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro à, các bạn cũng đã thấy rằng tôi cũng hay sử dụng các đường trung bình động SMA 20 à, 200 hoặc là 150 nhưng tuy nhiên thì hôm nay tôi sẽ À, không sử dụng những cái đường đó để xác nhận xu hướng mà tôi chỉ cho các bạn cách để xác định xu hướng theo các trend line thì các bạn sẽ thấy rằng là rõ ràng trend line của tuần thì đã đang đi xuống và bạn biết rằng để cái trend line này hồi phục thì thường là đây là quá trình rút bỏ thì bao giờ nó sẽ có hồi phục ngay hồi phục ngay ở đây tức là nó sẽ có hồi phục ngay trở lại vào những phiên mai hoặc là phiên ngày kia và sau đó nó có cần thời gian tích lũy bởi vì cái khối lượng đây này nó vẫn đang khá lớn mấy cái cổ phiếu mà nó khối lượng đây khá lớn thì nó chứng tỏ là nó đang có một cái lượng bán bán ra rất nhiều của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đấy là chúng ta nhìn thấy ạ thứ hai khi mà bán ra thì cái việc mà thị trường đã có những cái phiên mà rút bỏ đây là một cái dạng rút bỏ rút bỏ thì sau những cái quy trình rút bỏ này thông thường nó phải hồi phục ngay hồi phục ngay thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đã có sự uh, tích cực ở đây ạ đấy là nếu trong trường hợp hồi phục ngay thì đấy là của chúng ta gọi là tích cực bởi vì phía trước đó chúng ta nhìn thấy đây ạ nó là những cái quá trình mà rất nhiều nhà tư bị thua lỗ rất nhiều nhà tư bị thua lỗ nên chính vì vậy khi mà cái đợt mà nó tích lũy ở đây nó tạo ra một xu hướng ngắn hạn thì các bạn có thể tranh thủ khi mà uh, khi mà cổ phiếu test lại hoặc là tích lũy ngắn ở đây các bạn có thể mua thì cái lợi nhuận của chúng ta cũng không được bao nhiêu uh, tuy nhiên thì rõ ràng là giữa lợi nhuận và rủi ro ở phía trên tại vì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát vào đó rủi ro ở chính cái nền của nó nữa tại vì khi một cổ phiếu đã bứt phá đi lên thì cái nền này nó là một nền kháng cự đầu tiên các bạn đấy là cái nền hỗ trợ đầu tiên cho cái việc mà uh, làm giảm đi cái, cái cái rủi ro của cổ phiếu chúng ta cái vấn đề thứ hai là chúng ta thấy là cái vùng này là cũng là cái vùng kháng cự hỗ trợ thứ hai hỗ trợ thứ hai nên việc mà khi mà chúng ta mua khi mà cổ phiếu xác nhận sau quá trình rũ bỏ thì chúng ta vẫn thấy là cái độ an toàn hơn rất nhiều thay vì chúng ta mua khi mà cổ phiếu đang giảm hoặc là cổ phiếu đang quá trình tích lũy phần lớn mọi người thì mua trong quá trình tích lũy đó là cái con dao hai lưỡi chúng ta biết rằng là đoàn con con, con sư tử á, khi nó săn mồi thì nó cũng cần phải gì ạ đợi chờ đến khi nào cái khoảng cách giữa con mồi gần nhất đây nhất thì trước khi nó tham gia về phương pháp đầu tư của Dũng cũng tương tự như vậy nếu mà bạn nhìn nhận cổ phiếu này mà bạn mua trước nghĩ là nó tốt thì bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì nó có thể không hồi và nó tiếp tục giảm rất mạnh thì lúc đó bạn có thể là Mỹ thua lỗ rất nhiều bởi vì đây nó là có cái lượng cung treo lơ lửng ở đây khi nó gãy kênh thì lúc này cổ phiếu có thể bị giảm đến cái vùng 17 này và lúc đó cơ hội của bạn sẽ là ờ, để lấy lại cái cái cái, cái, cái số vốn của bạn cực kỳ thấp khi mà số ờ, tỷ lệ lỗ của bạn sẽ ngày càng lớn hơn khi mà uh, tiếp tục giảm cổ phiếu tiếp giảm nên trong trường hợp này với cái việc mà bạn cần phải phân tích đó là nếu có hồi các bạn nhớ là nếu có hồi và nó cần phải tích lũy thêm một thời gian có thể hai ba phiên với khối lượng thấp thì cái sự xác nhận là mới thành công còn trường hợp mà hồi khối lượng nhỏ biên độ nhỏ thì khả năng giảm tiếp là khá cao bởi vì khi mà hồi mà không có cầu vào không có cầu vào mà biên độ nhỏ chứng tỏ là sức cầu và tham gia yếu thì rõ ràng là cái khả năng cái cổ phiếu này sẽ không có cái xuống tăng nữa và lúc đấy thì thực sự là rủi ro với chúng ta là khá lớn chúng ta có những cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu Hòa Phát ạ ở cổ phiếu Hòa Phát thì các bạn cũng đã thấy rằng là việc mà chúng ta cần phải uh, xác định ở đây thực ra là bình thường thì uh, những cái chương trình khác thì Dũng cũng nói về khá nhiều về cái đường trung bình động và trong cái khóa học về đầu tư như một nhà vô địch thì cái đường trung bình động là cái quá trình mà xác định xu hướng nhưng ở đây để cho các bạn thấy được một cách đơn giản nhất thì các bạn có thể sử dụng cái đường trendline thì trendline trong xu, xu đi xuống thì các bạn đầu tiên thì chúng ta cũng cần phải xem biểu đồ tuần thì các bạn sẽ thấy rằng là một số các bạn có hỏi là tôi sẽ mua cổ phiếu à, Hòa Phát hoặc là các chuyên gia về phân tích cơ bản thì có nói là mua cổ phiếu Hòa Phát và họ có chỉ ra cho phần lớn các nhà đầu tư là nếu mua Hòa Phát cách đây khoảng bao nhiêu lâu đó thì các bạn sẽ thấy là cổ phiếu Hòa Phát sẽ tăng rất mạnh Tuy nhiên bạn để ý một chút là cái quá trình tăng của Hòa Phát này các bạn nối từ đỉnh xuống đây thì thực sự là cái sự điều chỉnh của nó không phải quá lớn các bạn nhìn thấy đỉnh của nó các điều chỉnh của nó khoảng độ đây là khoảng 40 phần trăm chẳng thế khoảng độ 40 phần trăm thì việc mà điều chỉnh của nó và một cái trend line của nó vẫn tiếp tục đi lên và thông thường cái thời gian ở đây nó cần tích lũy khá dài nếu bạn mua ở đây bạn có thể mất rất nhiều thời gian và thậm chí là có những trường hợp thì cổ phiếu sẽ giảm rất mạnh thì thay vì các bạn mua ở trong đoạn này thì các bạn cần phải xác định là nó bước vào xu hướng chính để các bạn mua ở những cái thời điểm tuy rằng giá cao hơn nhưng nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và lúc đó bạn có thể mua ở những cái giai đoạn uh, bắt đầu chen của nó đi lên xu hướng của nó đi lên thì bạn không phải mất cái chi phí cơ hội đợi và lúc đó các bạn mua cái cổ phiếu của bạn nó một là nó an toàn hai là cái độ rủi ro khá là thấp còn bây giờ thì bạn sẽ thấy rằng là việc mà các bạn quan sát từ trên đỉnh đấy nếu bạn nối vào thì các bạn thấy là cổ phiếu à, Hòa Phát này cũng giảm khá mạnh đấy ạ các bạn nhìn thấy là giảm khá mạnh ở đây nó lên đến 58% những cổ phiếu mà giảm từ đỉnh xuống đáy dưới trên 50% đó là rất xấu các bạn nhớ nha à, từ đỉnh đến đáy trên 50% đó là rất xấu à, không phải là ờ, đương nhiên nó giảm như vậy bởi vì ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta đang quan sát biểu đồ tuần hoặc để biểu đồ tháng thì biểu đồ tháng đang giảm đang xuống giảm rất mạnh đúng không đang xuống giảm rất mạnh hiện tại chúng ta thấy là bằng biểu đồ tháng vẫn đang xuống giảm biểu đồ tuần thì chúng ta xem là nó cũng đang xuống giảm tuần giảm tháng giảm thì sao chúng ta lại mua ta vâng, sẽ xem là nếu biểu đồ tuần mà giảm biểu đồ tháng giảm thì sao chúng ta lại mua vào cổ phiếu vậy ở đây chúng ta sẽ xem lại xem là biểu đồ tuần của cổ phiếu này ra sao đây là biểu đồ tuần thì nếu mà nói về trendline thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta nói về trendline ngắn ở đây thì chúng ta có thể là kẻ những cái đường trendline ngắn thì trong xu hướng tuần chúng ta nối các đỉnh với nhau để đỉnh ngắn tại vì ở đây thì ờ, cái trường hợp này chúng ta thấy rằng là nó hơi khó vẽ một chút đây chúng ta sẽ lấy một cái trên line ngắn đây ạ thì trong cái trên line tuần thì rõ ràng là chúng ta thấy là xu hướng uh, trong tuần nó đã có một cái xu hướng có thể là bắt đầu tăng chúng ta vẫn phải quan sát đây chúng ta thấy là bắt đầu xu hướng tuần là có xu hướng tăng nhưng tuy nhiên thì thông thường khi mà cái line này này nó tăng ở trong xuống tuần thì thường nó sẽ có một cái quá trình là uh, test lại cái trendline này test lại cái trendline này trước khi mà có thể uh, tiếp tục uh, ờ, trong một xu hướng tiếp theo tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý cho tôi một chút ạ à, phía trước của nó là một cái vùng kháng cự khá là dày đây chúng ta gọi là vùng kháng cự khá dày đấy ạ ở vùng trên này là nó sẽ bị kẹt phần lớn các nhà đầu tư bị kẹt kẹt rất lớn đây trong biểu tuần cả một cái biên độ lớn như này chúng ta thấy là từ 21 đến 26 tức là chúng ta thấy là một cái biên độ rất lớn nhà đầu tư bị kẹt uh, trong quá trình mà uh, tích lũy ở đây việc mà thị trường bị bán tháo so nhà đầu tư lớn bị kẹt ở đây tại vì khi mà các bạn quan sát cổ phiếu thì các bạn nhớ rằng này quá trình biểu độ tuần này này nó cho chúng ta thấy là các quỹ hay các tổ chức họ đang làm gì với việc mà nó bán tháo ra khối lượng lớn như này thì chúng ta biết là trong thời gian vừa qua là các quỹ các tổ chức bán ra rất mạnh và khi mà các quỹ các tổ chức bán ra rất mạnh thì những quá trình hồi phục mà chúng ta thấy là khối lượng nó cũng không đảm bảo uh, cho cái việc mà uh, hấp thụ toàn bộ những cái quá trình mà cổ phiếu đã bị giảm sâu như này nên cái sự rủi ro của chúng ta là khá lớn đấy là chúng ta gọi là phân tích trên cái biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là cái xu hướng này nó mang tính chất là xuống hồi đấy ạ đây là xu hướng hồi thôi còn giả sử bạn có đầu tư trong chung và dài hạn thì cái vùng kháng cự này các bạn nếu có để vượt qua nó phải mất thời gian khá dài thậm chí mất thời gian hàng năm nên chính vì vậy thì việc chúng ta đầu tư thì chúng ta chỉ nên đầu tư ngắn trong xu hướng ngắn ở đây thế thì với cái việc mà chúng ta quan sát biểu đồ trong ngày thì chúng ta thấy là cái đường line ngày đấy ạ trên biểu đồ tuần thì rõ ràng nó đã biểu tuần nó đã vượt lên ạ mà khi mà cái biểu đồ tuần vượt lên với khối lượng lớn như này chẳng hạn thế và cái quá trình tích lũy ở đây tương đối là ngắn thì thường khi mà bạn mua ở trong những vùng này nó cũng có cái độ rủi ro nhất định nào đó bởi vì phía trên nó là một vùng kháng cự rất mạnh đấy phía trên này là khoảng 23 23 và nó có những khoảng trống như này 23 khoảng trống ở đây nó khoảng độ 20.8 khoảng 21 ở đây mà cổ phiếu của bạn nó là 219 ạ thì bạn biết rằng cái xu hướng để vượt qua những khoảng trống này tại vì những cổ phiếu nó có những khoảng trống giảm mạnh như này trên một cái đường trendline giảm như này chúng ta thấy là có sự rủi ro rất lớn nên việc mà lựa chọn các cổ phiếu ở cái giai đoạn này với cái tính chất đặc điểm của cổ phiếu ở Pháp thì rõ ràng là chúng ta thấy là ờ, về cơ bản là chúng ta thấy là độ rủi ro cao hơn gì ạ? cao hơn cái lợi nhuận chúng ta rất nhiều lợi nhuận thì chúng ta không được nhiều nhưng rủi ro thì chúng ta thấy là khá nhiều bởi vì phía trước thì chúng ta thấy là thường cổ phiếu sẽ có thể test lại đây và chúng ta có hai cái phần uh, đó là, là hỗ trợ đó là khối lượng ở đây ạ đây là khối lượng mà các bạn lưu ý đây là cái vùng khối lượng và các bạn thấy là đây là cái vùng mà nó hỗ trợ gần đây nhất nhưng cái hỗ trợ này nếu mà nó khối lượng lớn thì thường nó sẽ có hỗ trợ yếu bởi vì cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đeo bám ở đây, đeo bám đầy nhiều còn nếu khối lượng nó cạn kiệt thì chúng ta thấy là rõ ràng những quá trình xác nhận ở đây nó sẽ có độ an toàn cao hơn đấy là cách thức mà các bạn cần phân tích để đánh giá việc mà cổ phiếu có mạnh không trước mắt thì chúng ta thấy là những quá trình lấp gáp này hay lấp gáp phía trên nó là một cái việc mà thực sự là rất khó khăn với cổ phiếu hòa phát nên việc mà bạn thích cổ phiếu Hòa Phát hay là bạn nghe một ai đó nói là cổ phiếu này nên đầu tư chung và dài hạn thì về cơ bản thì ờ, rõ ràng là nó vẫn có những đủ rủi ro khá lớn còn ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu đã vượt qua cái đường SMA 50 đúng không đã vượt qua đường 50 và đường SMA 200 thì vẫn đang đi ngang nếu về xu hướng về trung bình của chung và dài hạn thì rõ ràng nó vẫn đang là trong xu hướng giảm chúng ta vẫn đang xuống giảm còn xu hướng tuần thì chúng ta thấy là từ cái biểu đồ tuần bắt đầu uh, xuống ngày bắt đầu có cái xu hướng bắt đầu xác nhận nhưng khối lượng ở đây nó vẫn chưa cho chúng ta thấy cái độ an toàn khi mà khối lượng ở đây nó cũng chỉ trên mức trung bình một chút và chúng ta biết là phía trên nó là những khoảng trống khá là lớn và khối lượng ở đây nó cũng khá lớn nên việc mà chúng ta đầu tư ở trong cái đoạn này thì có lẽ các bạn cũng nên hạn chế để các bạn thấy rằng là việc giữa rủi ro và lợi nhuận trong cái cổ phiếu này tuy rằng là uh, nhìn thì về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là nó tốt bởi vì các bạn nhiều bạn thì thấy là uh, do là chủ tịch hội đồng quản trị uh, ông Long này ông là một người có tâm có tầm nhưng về cơ bản chúng ta thấy là cổ phiếu này đã đang bị bán ra rất mạnh chứng tỏ là nó phải không phù hợp với rất nhiều quỹ hoặc là các tổ chức nên họ mới bán ra chứ không phải là họ mua vào cổ phiếu khi mà quá trình đi lên với khối lượng ở đây chúng ta thấy là nó vẫn chưa đảm bảo sự an toàn à, Vinamilk cũng tương tự như vậy à, thực ra thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả quá trình mà bạn mua ở đây à, về tôi đưa ra các bạn đó là các bạn về biểu đồ ngày à, biểu, đồ tuần thì tuần ở đây các bạn hiểu đơn giản này này bạn muốn mua cổ phiếu thì các bạn nếu quan sát trên biểu đồ tuần mà nó tăng thì bạn trên biểu đồ ngày mà xác nhận xu hướng nữa thì bạn mua gần như là cái cái độ an toàn rất cao đây tất cả những biểu đồ tuần này nó đang hình thành xu hướng tăng mà bạn mua trên biểu đồ ngày xác nhận ở những cái điểm này thì cái độ an toàn cực kỳ cao và bạn biết là trong cả 10 năm qua thì cái xu hướng của nó là trên biểu đồ tuần nó tăng rất mạnh bạn nhìn thấy tất cả xu hướng trên biểu tuần gần như là tăng rất mạnh hoặc là có những giai đoạn nó điều chỉnh ngắn thôi ạ còn ở đây các bạn nếu các bạn xem theo dõi thì trên biểu đồ tuần thì tất cả cái trend line của biểu đồ tuần ở đây nó vẫn là một cái trend line giảm khá mạnh đây chúng ta nhìn lại biểu đồ tuần ở đây nó là một cái trend line khả giảm khá mạnh đấy các bạn thấy không ạ đây là một cái biểu đồ về trên biểu đồ tuần và khi mà cái biểu đồ tuần nó là trendline như này thì bạn biết là nếu mà tuần mà chưa lên thì thực sự bạn đầu tư để bạn nắm giữ là rất nguy hiểm và sau khi bạn điều biểu tuần thì bạn biết rằng để bao nhiêu ngày cổ phiếu mới lên ạ và chúng ta có thể nhìn vào phía trước nó là có rất nhiều cái vùng kháng cự đây cái vùng kháng cự Đấy, chúng ta nhìn lấy cả một cái biên biên rất là dài biên rất là là lớn cả một cái vùng này nếu các bạn nhìn thấy là những vùng kháng cự khá mạnh ở phía trên này thì bạn biết rằng là nếu các bạn nối tất cả những cái đáy này với nhau thì các bạn thấy là nằm một cái vùng kháng cự khá mạnh việc mà cổ phiếu hồi lại gặp những vùng kháng cự khá mạnh thì nó không đi đến đâu ở đâu cả có rất nhiều người yêu cổ phiếu Vinamilk bởi một ai đó nói là cổ phiếu này có thể đầu tư chung và dài hạn thì các bạn cần phải hiểu rõ là cổ phiếu nó tuy tuân theo quy luật cung cầu và quy luật cung cầu các bạn biết rằng để cổ phiếu kéo lên được thì nó phải hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị thua lỗ ở đây vấn đề thứ hai là những người mà đã bị thua lỗ ở đây họ cũng cần phải à, bán ra để khi mà cổ phiếu gặp kháng cự thì việc mà hấp thụ hai nguồn cung đấy nó là khá lớn và việc bạn mua mà cái xu hướng trong gì ạ xuống tuần nó vẫn đang giảm xuống tháng nó vẫn đang giảm và xuống ngày thì chúng ta cần phải xem là xuống ngày đã tăng chưa à, xuống ngày thì nếu bạn à, theo dõi xuống ngày ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là xuống ngày thì đã là một cái xu tăng đây chúng ta gọi là xu tăng đấy là góc độ các bạn sử dụng trendline các bạn sẽ thấy được ờ, như vậy nhưng tuy nhiên thì ờ, với cái mà chúng ta phân tích về VSA thì chúng ta thấy là việc những cái trendline đi lên với khối lượng thấp đấy, khối lượng thấp vì khi mà chúng ta sử dụng trendline ấy, chúng ta không quan tâm đến đến khối lượng nên các bạn sẽ thấy là các bạn gặp rủi ro cái trendline này nó chỉ cho chúng ta cái định hướng để chúng ta nhìn rõ về cái uh, xu hướng cổ phiếu yếu nhưng thực ra là những cái xu hướng đấy nếu bạn thiếu cái đi cái sự uh, phân tích kết hợp với VSA thì bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Tôi biết rằng chắc chắn là sẽ gặp rất nhiều rủi ro bởi vì việc mà bạn không hiểu rõ được quy luật cung cầu trong cái cổ phiếu dẫn đến bạn mua theo cảm tính và bạn sẽ gặp những cái quá trình và thất bại trong cái việc mà ờ, xác nhận xu hướng tiếp theo. Ở đây tôi sẽ thấy rằng là với khối lượng ta tăng này giá không tăng. Đấy là cái điều đầu tiên tôi thấy là việc khối lượng tăng giá không tăng thì rõ ràng đây là cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn đến cổ phiếu này. Cái thứ hai là các bạn thấy là phía trên này là một những cái vùng kháng cự khá mạnh và những cái quá trình gãy kênh với khối lượng lớn này gãy kênh khối lượng lớn như này nó cho chúng ta này là cái lượng mà nhà đầu tư nhỏ này đang đeo bám đây trong trường hợp bạn mua thì cổ phiếu có thể là các bạn nhìn thấy này giữa cái vùng rủi ro đây chúng ta lại rủi ro thì chúng ta có hai cái vùng hỗ trợ hỗ trợ thứ nhất là cái đỉnh của vùng này đây chúng ta gọi là hỗ trợ thứ nhất là cái đỉnh này đây là cái vùng hỗ trợ thứ nhất đấy là các bạn có thể và hỗ trợ thứ hai tại vì khi mà đầu tư chúng ta cần phải nhìn rõ ràng vùng hỗ trợ và kháng cự tại vì đây là một cái dạng mà gọi là đầu tư ngắn nên tôi phải nói kỹ cái phần này để các bạn biết và phần thứ hai là các bạn sẽ thấy là quỳ vùng hỗ trợ nó phần uh, dưới nhất đó là cái uh, điểm thấp nhất ở đây thì rõ ràng khi mà cổ phiếu có thể chạm cái vùng hỗ trợ này hay là chạm cái đường kênh này kênh đây chúng ta gọi là một cái xu hướng đường kênh xu hướng ở đây thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy rằng là thường khi nó chạm kênh này nó có sự bật lên tuy nhiên nó có bật lên thì nó có lên đến vùng này thì rõ ràng là cái rủi ro ở ờ, tiềm ẩn ở phía trước khá nhiều khi mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu 99 nếu trong trường hợp mà tích cực nó lên đến 105 và tích cực nữa nó lên 100 bao nhiêu 100 khoảng 110 đó là chúng ta thấy là chúng ta khoảng độ 10 phần trăm nhưng cái dụ rủi ro của chúng ta với cái biên độ là tỷ lệ nó khá là thấp như vậy thì rõ ràng là cổ phiếu như này nó không phải là cổ phiếu mà chúng ta đầu tư tuy rằng cổ phiếu này đang rất rẻ rất rẻ chúng ta thấy là đang rất rẻ so với nhiều người khác xu hướng tuần đang giảm xu hướng tháng đang giảm và xu hướng ngày thì có cái gì ạ à, xu hướng ngày thì ờ, nó đang có xu hướng uh, tăng một chút ạ đang có tăng một chút so với xu hướng ngày thì các bạn thấy là nếu các bạn sử dụng ở trong một cái đường trên line mà khối lượng nó vượt qua ở mức thấp như này thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp rủi ro trong cái việc đầu tư của mình vậy cổ phiếu nào trong cái cổ phiếu mà các bạn cần quan tâm giả hạn như là các bạn thấy là một cổ phiếu Dabaco trong thời gian vừa qua nếu các bạn nhìn về biểu đồ tuần thì các bạn sẽ thấy là xu hướng tuần bắt đầu nó đã uh, vượt thoát đấy. đây là cái xu hướng tuần nếu bạn trẻ đường đường trên lai tuần thì nó đã uh, tăng tốc khá là mạnh trên cái đường trên lai tuần đấy ạ và nó đã đổi đổi xu hướng ạ đây là các bạn thấy là đổi xu hướng à, vấn đề thứ thứ hai nếu bạn sử dụng một công cụ khác đó là công cụ về các đường trung bình động thì các bạn thấy là à, việc mà trung bình động để chuyển sang trung chung và dài hạn ấy, thì nó vẫn chưa đạt yêu cầu khi mà cái đường SMA 50 này nó chưa vượt SMA 200 hướng lên và việc mà chúng ta cần phải đợi thêm khi mà cái quá trình này nó test lại cả một vùng này nữa test lại cả một cái vùng 20 này nữa trước khi mà chúng ta có thể đi xa hơn đấy là cái chúng ta gọi là biểu đồ tuần và chúng ta thấy là cổ phiếu đã vượt qua cái vùng kháng cự rất mạnh bởi vì cổ phiếu này là cổ phiếu mà hưởng lợi về giá thịt lợn trong thời gian vừa qua nên khi mà nó vượt qua với một khối lượng mà đã tích lũy ở đây khá lớn và để vượt qua đây là cổ phiếu có cực kỳ tích cực và nó có thể trở thành những cái cổ phiếu rất mạnh trong thời gian tới nên nếu bạn khi mà bạn đã thấy rằng việc mà cổ phiếu đã vượt thoát với khối lượng lớn mà qua cái kênh này thì trên cái biểu tuần như này nó là cực kỳ tích cực nó đã thu gom toàn bộ các nhà đầu tư ở đây toàn bộ nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây đã bị được thu gom với những cái quá trình xác nhận với khối lượng lớn như này đó là điều mà chúng ta đã nhìn thấy về kênh xu hướng của nó à, tuy nhiên thì các bạn biết rằng là thông thường thì các cổ phiếu rất ít khi để có thể chạy nhanh và như vũ bão ngay và nó sẽ có quá trình mà tích lũy lại tích lũy tích lũy lại và chúng ta quan sát là trong thời gian khoảng 1, 2 hoặc 3 tuần nữa hoặc là nhiều hơn thậm chí là nhiều hơn khi mà quá trình cổ phiếu này test lại trên một cái nền tảng giá biến động hẹp trên những cái mẫu hình nếu những ai và đã học VSA thì các bạn sẽ thấy rằng nó hình thành những mẫu hình với những biên độ thu hẹp hoặc là những mẫu hình uh, ờ, PLPS đấy là những cái mẫu hình lúc đó chúng ta có thể tham gia vào thì thường là chúng ta có thể kiếm được mức lợi nhuận khá cao tại thời điểm này thì chúng ta không thể là biết được là cổ phiếu này có thể đi xa được hay không chúng ta chỉ biết rằng là với những cái điều kiện về biểu đồ ngày và biểu đồ tuần thì xu hướng của nó đang là khá tích cực và chúng ta cần thêm thời gian để đợi khi mà cổ phiếu này ở ờ, trong quá trình tích lũy lại thì cổ phiếu có thể tăng và chúng ta có thể mua tiếp và đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị và bạn trong cái video ngày hôm nay và điều đầu tiên các bạn nên nhớ là trong cái việc mà chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta cần phải theo dõi kháng cự hỗ trợ khi kháng cự hỗ trợ đó là cái nhìn mà chúng ta nhìn tổng thể thôi ạ nhìn tổng thể thôi còn cái việc mà chúng ta biết rằng là với những quá trình mà cổ phiếu sau khi vượt thoát khối lượng cạn kiệt như thế này như ở uh, ờ, ACB thì cái khối lượng cạn kiệt hay quá trình test như này nó mới là cái điều kiện quan trọng để khi xác nhận có độ thành công hay không cùng là kháng cự hỗ trợ nhưng với cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu CDG nếu bạn nhìn thấy thì với cái sự dao động lỏng lẻo như này và cái sự kháng cự phía trên nó quá gần với những khoảng trống như này thì chúng ta thấy là cung treo lơ lửng khá nhiều nên rõ ràng sự ưu tiên chúng ta sẽ thấy rằng ACB sẽ là cổ phiếu ưu tiên mạnh hơn hoặc là hôm nay chúng ta thấy cổ phiếu gì ạ cổ phiếu FPT nếu bạn thấy là việc mà bạn mua cổ phiếu FPT trong phiên bùng nổ theo đà ở đây thì bạn thấy rằng sau khi phiên bùng nổ bùng nổ theo đà thì cổ phiếu này có một cái lực mua rất là lớn và nó đã có quá trình tích lũy lại với khối lượng ở đây chúng ta thấy là có sự thu hẹp nó chứng tỏ cái lượng cung ra ở đây đã có sự thu hẹp rất là nhiều bởi vì họ đã bán ra ở đây nhiều và họ cũng đã bán ra khi mà cổ phiếu tăng rất mạnh nên việc áp lực bán ra cổ phiếu này nó đã hạn chế và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta thấy là có rất nhiều nhà đầu tư có thể mua ở đây nhưng nếu những ai mua ở những phiên bùng nổ theo đà này thì rõ ràng chúng ta thấy là ờ, thực tế là chúng ta sẽ thấy độ an toàn rất là cao độ an toàn rất cao và tất cả những quá trình đi lên đây các bạn nên nhớ là tất cả quá trình đi lên ở trong đoạn này nó là cái giai đoạn đầu tiên đó ở đây các bạn đó là giai đoạn AR và trong cái đoạn AR này thì nó sẽ uh, kết thúc trong một thời gian tới và tiếp tục sẽ test lại lần nữa và sau quá trình test này có thể nó sẽ hồi tiếp hồi tiếp vượt qua vùng R và cái quá trình tích lũy trong đoạn B này nó sẽ mất rất nhiều thời gian nên công cụ của chúng ta đó là gì ạ à, khi mà chúng ta sử dụng công cụ VSA chúng ta nắm rõ được cái quá trình của cổ phiếu này nó sẽ đi như thế nào chúng ta sẽ có kế hoạch chuẩn bị trước cho nó thay vì chúng ta mua ở bất cứ vùng này khi mà cổ phiếu giá rẻ và thứ hai là chúng ta cũng sẽ nhận biết được cái cổ phiếu này nó sẽ đi về đâu bởi vì thứ nhất là phía trên của nó chúng ta thấy là cái vùng kháng cự khá mạnh với khoảng trống như này thì rõ ràng là cái dư địa của nó sẽ không phải là nhiều các bạn nhớ nhá cái dư địa nó sẽ không phải là nhiều nên việc của chúng ta chốt lời ngắn hay là chúng ta thoát ra để chúng ta có thể bảo toàn được cái lợi nhuận của mình đó là cái cách mà chúng ta cần phải bảo vệ khi mà uh, rất lâu lắm rồi chúng ta mới có những cổ phiếu mà có cái độ uh, hồi phục mạnh như thế này và đây chính là cách mà nếu các bạn sử dụng các công cụ kỹ thuật mà tôi chia sẻ thì các bạn thấy rằng là việc mua bán cổ phiếu nó sẽ cho chúng ta thấy là kiếm lợi nhuận một cách đơn giản thay vì chúng ta cứ tiếp tục mua cổ phiếu mà chúng ta không biết là nó tốt hay nó xấu và một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng ngày hôm nay à, nếu các bạn thấy là thực sự video này hay và có ích thì hãy like và comment ở phần bên dưới và Đặc biệt là hãy đăng ký kênh ờ, Quang Dũng DVD ở phần bên dưới bởi vì tôi sẽ có rất nhiều cái video trực tiếp phát tiếp theo để khi mà thị trường, đặc biệt là khi thị trường có những cơ hội thì bạn sẽ là những người đầu tiên có thể tìm kiếm được những cổ phiếu tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.